you came, where did I? giờ bể nữa các bạn sau ờ, một tháng mình nuôi ờ, hai chú cá này bây giờ bây giờ mình tới cái ờ, công đoạn mình giờ bể chỗ khác nữa đây là lúc uh, lúc mình cần á mình cần uh, uh, bán những chú cá này thì không ai mua đó, cho nên là thôi mình uh, mình lưu vô hai cái thùng và mình chạy oxy đây. mình chạy oxy thì mình chơi lại nếu mà mà không ai mua thì mình tiếp tục mình nuôi tiếp nếu à, thời gian sau mà nó có trục chặt gì à, nó có chết hoặc trục chặt gì thì à, mình chuyển thẳng sang hồ thủy sinh luôn ha chuyển sang hồ thủy sinh luôn rồi sau khi xong mình chạy oxy chạy oxy hai cái thùng nhựa khoảng từ uh, 6 giờ tối tới nay là 12 tiếng đồng hồ đây là 10 à, giờ rồi hơn 12 tiếng rồi 13 14 tiếng là mình mình đã bắt lên trên bẫy lớn rồi rồi sau khi à, cỡ 15 tiếng đồng hồ cá nằm ở trong cái thùng mũ mình chạy oxy mà mình khi mình bắt mình mà mình bắt lên mình bắt lên bẫy à, trả lại nè thì các bạn thấy cá nó vẫn sung bình thường à, cá nó vẫn sung bình thường Đấy. Là do mình uh, chắc là do nó do nó quen cái bể này rồi nó nó, nó quen ở à, hai con như vậy cho nên là nó nó mau thích nghi hơn với lại nước mình uh, xử lý chạy lọc xa chạy sáng đêm và mình có thêm vô vì men vi sinh pha lê với lại là uh, set code cho nên là Ừ, cá thì nó không có hiện tượng nhát đây mình cũng ờ, mở sưởi hôm nay thời tiết ờ, lạnh nên mình cũng mới mở sưởi sụp khí oxy đó, mình không à, mình không xài cái lọc chế nữa tại vì nó bị à, chiếm cái diện tích quá cho nên mình à, mình sử dụng lại là sủi oxy à, à, chiếm diện tích quá cá rất khỏe nha các bạn à, tuy là để trong cái thùng mẫu mình chạy oxy không đó chứ mình không có làm gì hết và khi mình bỏ vô trong ờ, cái bể lại mình ờ, thì cá rất khỏe rất sung luôn rồi à. có nhiều bạn nói ờ, cái kiểu của mình đó, cái kiểu xếp bể cái kiểu mà mình cho thuốc vào bể là công nghệ cũ kiểu cũ kiểu gì đó thì mình cũng nói xin thưa là cho dù kiểu cũ kiểu mới kiểu công nghệ xịn công nghệ mới mà bỏ vô mà con cá ở một đêm 12 tiếng đồng hồ ở ngoài cái bể khi bỏ cái bể lại mà cá nó không bị tuột nhớt không bị nhát không bị bỏ ăn là mình mừng rồi không có kiểu gì hết á mình mừng rồi mình làm như vậy là mình mừng rồi đó mình thì nếu mà nếu mình cũng dự trù sẵn tình huống xấu nhất là nếu mà con cá của mình nó đi hết hai con thì mình lấy cái bể này mình chơi thủy sinh luôn Đấy, mình trồng cây luôn còn nếu mà không có gì hết thì à, nếu không có gì hết thì mình vẫn nuôi là bình thường Đấy. và vẫn nuôi là bình thường và mình cũng nói là hiện tượng mình bây giờ hiện tượng của mình bây giờ là mình à, khi mà mình làm được cái bể thí sinh nhỏ nhỏ rồi à, bắt đầu mình mình bắt đầu mình đam mê rồi mình thích rồi mình à, ờ, mình à, thích rồi thì có khi là mình chán cái vụ nuôi cá này chán, chán vụ nuôi cá là hán à, cho nên là à, mình cũng muốn ờ, bán nhưng mà thấy ờ, không ai mua hết <laughs> lúc các bạn lúc đầu mua lúc đầu mình mua thì hào hứng lắm mình nuôi mình hào hứng lắm nuôi chừng nào cho nó lên đầu nuôi một năm rồi đấy nào thức ăn nào đủ thứ hết à, khi mà mình đến đã ờ, nuôi hoàn thành rồi à, ấy rồi chơi rồi bốn con rồi à, tổng cộng là nếu mà hai con này đó là bốn con này thì chán à, chán à. à mình không biết là cái giống lai tạo của cá bây giờ thì không biết sao nhưng mà theo mình đó, thì nên nuôi cá khoảng 2 năm khoảng 2 năm là cá bắt đầu có hiện tượng đổ bệnh đủ thứ hết tuột đầu mình cũng là tuột đầu rồi cá tự động chết luôn đủ thứ hết ờ, ở đây không phải là một mình riêng mình nên mình bị nha à, có nhiều bạn nhắn tin cho mình và mình cũng đang gặp gỡ bạn của mình à, gặp gỡ bạn của mình để bạn của mình là à, tâm sự với mình là có bạn mình cũng có bị cá chết thì à, bạn ờ, ở xa cũng có bị tình trạng cá tuột đầu bỏ ăn tuột đầu nhiều nhiều anh em nhiều bạn bè cũng đã bị à, nhiều người bị nhưng mà người ta không ờ, không nói thôi người ta không có chia sẻ lên kênh youtube mà chị ta chia sẻ trên ờ, hội facebook Đấy. tại vì có nhiều người ta cũng không thích làm youtube người ta thích chia sẻ trên facebook ta đã khỏe à, xin chào công kè tạm biệt các bạn các bạn hẹn gặp lại các bạn các bạn trong những video kế tiếp à, hôm nay là ngày cuối cùng mình à, chia tay hai em này đây, chia tay đây mình à, chuyển sang dòng à, mình chơi à, thí sinh mình sẽ lấy cái bể này mình cho thí sinh và mình chia tay hai em này à. rất là sung giờ mình à, nghỉ à, la hán à, sau khi mình chuyển lên đây rồi thì à, à mình đang bây giờ mình à, đam mê à, dòng thí sinh cho nên à, mình à, không còn bãi không còn là bể nữa mình muốn à, chuyển qua la hán thì à, mình phải tiễn hai em này đi thôi bye bye hai em nha chúc hai em là sống tốt bên người chủ mới trình đem hai anh này đi Đấy. rồi dạ, chuẩn bị à, cho một cái bãi thí sinh à. rồi các bạn đón xem video mình về cái bãi thí sinh này nghe các bạn